Dù cuộc đời khó khăn đến đâu, cũng đừng tham lam bốn loại tiền này, phước sẽ đi, họa sẽ tìm đến. Làm người, không nên tham lam những thứ không thuộc về mình. Thế giới này vốn dị công bằng, bạn lấy được bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu. Người xưa từng nói, lòng tham giống như lửa, nếu không được kiềm chế sẽ thiêu trụi cả thảo nguyên, dục vọng tựa như nước, nếu không kiểm soát được sẽ dâng lên cuồn cuộn ngất trời, phá hủy mọi thứ lòng tham của con người là một tai họa, nếu không cẩn thận sẽ bị vạ lây, thân bại danh liệt, tài sản tiêu tán. Trong suy nghĩ của mỗi người, bất kể là tiền tài, địa vị hay danh vọng, dù tất cả có quan trọng đến đâu, có thuộc về mình hay không, hãy suy nghĩ thật kỹ thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Đừng nghĩ càng nhiều càng tốt lúc nào cũng đúng. Chính điều này đã khiến nhiều người lầm đường lạc lối, thậm chí đi đến đường cùng, không thể quay đầu lại. Có câu, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, không cần biết vì cái gì, tham lam thứ vốn không thuộc về mình, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy một kết cục kinh khủng. Bạn biết đấy, dục vọng của mỗi người giống như một hố đen không đáy, nếu không kiểm soát nó sẽ ngày một lớn hơn, cuối cùng nuốt chửng tất cả mọi thứ, kể cả chính chúng ta. Tiền bạc gắn liền với cuộc sống. Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu, cũng không thể tham lam những đồng tiền không thuộc về mình, bởi thế giới này rất công bằng, cho đi thì mới có nhận lại, nếu không, bạn sẽ mất nhiều hơn là có được. Điều tối kỵ khi làm người là tham lam. Bản lĩnh lớn nhất của một người là biết cái gì nên lấy và cái gì không. Tổ thức nhà thời Trung Quốc nổi tiếng thời Tống đã nói, cầu phi ngô chi sở hữu, tuy nhất hào nhìn mạc thủ nghĩa là trong trời đất, vật nào có chỗ ấy, nếu không phải của ta thì dẫu một ly ta cũng không lấy. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng đừng tham lam bốn loại tiền này, nếu không phước lộc sẽ đi, họa sẽ tìm đến. Đừng tham lam với số tiền người khác cho bạn vay. Trong mắt một số người, số tiền đã cho vay như nước đổ đi, vì dù thế nào cũng không thu lại được. Đây là lối suy nghĩ này rất phổ biến, thậm chí có nhiều người trong xã hội đang sống với kiểu suy nghĩ này bất chấp hậu quả của việc vay tiền không trả. Ông cha ta thường nói rằng phải sống thuận theo lương tâm của mình. Có vay thì phải có trả bởi vì đây là uy tín của một người. Trong xã hội này, bạn có thể nói dối người khác một lần, nhưng không thể nói dối lần thứ hai. Bởi vì uy tín của một người là tấm danh thiếp để bước vào xã hội. Một khi danh thiếp này mất đi, họ sẽ không bao giờ có được sự tín nhiệm của người khác cũng không có ai muốn hợp tác với mình. Sự tín nhiệm của một người là nền tảng tạo nên vị thế của một người trong xã hội. Đừng tham lam số tiền mà người khác cho bạn vay. Điều này là để đánh bóng bản thân và nâng cao trình độ tu dưỡng của bạn. Tiền kiếm được bằng cách vô lương tâm không thể tham lam. Người xưa nói, quân tử ái tài, thủ trì hữu đạo, người quân tử thích tiền của, để dùng nó cho việc đạo. Một người dù ham mê giàu sang đến mức nào, thì cũng phải đường đường chính chính kiếm tiền. Ngược lại, của cải có được nhờ đi theo con đường bất chính, không sớm thì muộn sẽ hại thân. Thứ dễ đến thì cũng dễ đi, chỉ có đồng tiền hợp pháp mới thực sự thuộc về chính mình, phải trả lại tiền qua cáp. Đừng làm mất lòng người khác vì tiền qua cáp. Bất cứ khi nào bạn nhận được tiền như một món quà từ người khác, bạn nên ghi nhớ số tiền, bởi loại tiền này chẳng khác nào gửi gắm, khi người khác có chuyện vui thì nên trả lại trả lại họ. Con người dù vất vả đến đâu cũng không thể tham lam tiền quá cáp. Đây là một loại trách nhiệm đối với tình bạn, tình thân, nên càng phải cẩn trọng. Bởi vì loại tiền này không thuộc về chúng ta nên đừng quá tham lam. Tiền người khác đưa cho bạn để nhờ cậy. Ở nơi làm việc, nhiều người muốn tặng quà cho người khác như một hình thức để tạo dựng mối quan hệ, nâng đỡ trong công việc, trong cuộc sống một số người thân, bạn bè thấy bạn làm ăn khấm khá nên gửi cho bạn một ít tiền để tỏ lòng hợp tác hay mong được giúp đỡ. Trước những món quà như thế này, bạn phải thận trọng, thậm chí không nên đòi hỏi. Tại sao ư? Bởi vì loại tiền xu nịnh này là con dao hai lưỡi, đôi khi sở hữu nó bạn còn mất nhiều hơn có được. Trong nhiều trường hợp, vì loại tiền này mà người ta có thể bất chấp kéo người khác xuống. Vì vậy, cần phải cẩn thận biết đối nhân xử thế, không nên tham lam những thứ không thuộc về mình chính là cách để bảo vệ chính bản thân bạn. Bởi vì thế giới này vốn dĩ công bằng, bạn lấy được bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, có khi còn nhiều hơn. Điều này không ai có thể tránh được, càng tham lam sẽ càng khốn khổ. Cứ làm mọi thứ thuận theo dòng chảy tự nhiên, chỉ cần tâm trong sáng, bạn chắc chắn sẽ tiến được xa hơn.